rồi rồi anh chạy qua 79 uh, ờ, quốc lộ 13 đây gọi em. Rồi, thì uh, đây là cái phần đầu tiên là về cái phần mẫu mã nha. Thì nó được tích hợp trên cái điện thoại iPhone 13 nè. Thì anh em có thể thấy ở đây, giao diện tất cả mình đều xài là bình thường. Và đặc biệt một cái là cái máy này là để sử dụng hỗ trợ cho đánh được tất cả các môn bài lá Việt Nam. Anh em mua cái máy này về xài, anh em có thể chơi được bài liên, bài cào bình sập sám bình Ấn Độ rất là nhiều trò chơi thì ở cái video này thì mình sẽ test cho anh em xem ở cái phần bài à, ba cây là phần bài cào bài cào đi thì bài cào thì à, nó sẽ có rất là nhiều cái cách chơi cách chơi khi mà mình đánh tay con và cách chơi khi mà mình đánh cái tay máy thì à, mình chỉnh xong hết nè anh em chỉ cần đặt cái máy ở đây đây thì đây là mình đánh cái cách chơi đầu tiên thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho mình biết là cái nhà nào lớn nhất đây là cái chế độ báo một nhà lớn nha thì sao bài xong là anh em đặt bài xuống nè đây mình chỉnh ra lo ngoài cho anh em cùng nghe nha thằng xem phòng nó đang qua đây chỉnh qua chế độ lo ngoài máy báo một đây xào bài xong nè anh em đặt xuống nè cắt ra nè máy báo hai nè thì chia ra nè một hai nhà này là nhà lớn nhất nè đây là cái phần đánh bài cào nha đây 9 điểm nhà số 2 9 điểm đó chuẩn 100 phần trăm rồi tiếp theo là cái cách chơi thứ hai đây là cái cách chơi báo một nhà lớn nha còn bây giờ mình muốn chỉnh qua cho nó báo uh, hai nhà lớn thì anh em chỉ cần mất 30 giây để anh em thay đổi cái mã chơi của nó tức là mình cái cách chơi của nó thì mình có thể điều chỉnh đây rất là đơn giản tiếng Việt hết nha máy đặt đây bài mình chỉ cần đặt gian hết tay là được kinh nè kinh bài thoải mái nha máy báo 12 nè chia ra nhà số 1 sẽ lớn nhất nhà số 2 sẽ lớn nhì này đang đánh 4 tụ 12 nè nhà này điểm số lớn nhất nhà này lớn gì còn hai nhà này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 7 điểm đây anh em thấy chưa chuẩn 100 phần trăm đó đây là cái chế độ thứ hai báo hai nhà lớn còn máy này đánh bao nhiêu tụ cũng được nha đây là cái phần à, tăng giảm số tụ chơi thì anh em cứ bấm âm lượng lên nè là nó sẽ tăng 5 người nè bấm lên cái nữa sẽ tăng 6 người đó rất là dễ còn những anh em nào mà chơi bỏ lá được thì anh em sẽ chỉnh qua cái phần mã chơi 68 rồi đứng nước, đứng nước 68. 68 tức là trước khi chia máy nó sẽ báo cho mình biết là mình cần phải bỏ đi bao nhiêu lá bài. Đây bỏ xuống nè. Trên bài nè. Máy báo 3 nè. Bỏ đi 3 lá. 3 lá. Hồi nãy mình đang chỉnh là 6 người thì mình cứ chia ra 6 tụ. Rồi. Chắc chắn 100% bài cái sẽ ăn hết. Rồi. 7 điểm 5 điểm bù 1 điểm còn nhà này 5 điểm đó 5 điểm thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình 090970 4 số 4